rồi xong đám cưới anh bán mì cay anh nuôi em anh bán mì cay coi nồi một ngày bữa nào bạn để hai đứa mình ăn nha em hai đứa mình đang ngồi tư hít hà mì cay đây mì cay đây cà rèm đây cà rèm đây có ai mua mì cay có ai mua cà rèm rồi sang năm tới cũng tí nhà ta sinh ra anh sẽ dạy con theo nghề mình rồi sau đám cưới anh bán mì cay anh nuôi em anh bán mì cay hai nồi một ngày bữa nào bạn lấy hai đứa mình ăn nha em hai đứa mình đang ngồi thứ hít thà mì cay đây mì cay đây cà rèm đây cà rèm đây có ai mua mì cay có ai mua cà rèm rồi sang năm tới cũng thấy nhà ta xinh bác cả em theo anh cha truyền con nối có thêm đứa